Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá Không biết là ngày hôm qua khai mạc trận đầu tiên của World Cup thì anh em chúng ta đầu tư cũng như là chơi bóng như nào nhỉ à, Ngày hôm qua thì à, trận khai mạc là đội chủ nhà Qatar đối đầu với Ecuador đúng không à, Ngày hôm qua thì có rất nhiều những uh, tin tức mà anh em chúng ta cũng biết rồi Thật sự mà nói thì đến thời điểm bây giờ thì bóng đá nó không phải là Ờ, một cái gì ờ, thuần túy như là ờ, những thập niên trước nữa đâu đúng không anh em nên là mặc dù có những thông tin nên là anh em chúng ta cũng cần phải chú ý mọi thứ đều có thể mua bằng tiền anh em ạ anh em có thể xem trận đấu giữa Qatar và Ecuador ngay từ phút thứ năm thôi thì anh em cũng đã thấy rồi đúng không Uh, thật sự mà nói thì uh, đáng ra tỷ số sẽ là 3-0 nếu như bàn thắng đó được công nhận bàn thắng đầu tiên được công nhận và không sao cả ngày hôm qua thì mình uh, cũng không cho anh em nằm uh, trên hay là nằm dưới mà ngày hôm qua mình thì uh, uh, cho anh em đó là đi cái tài 2 cũng như là cái tài thẻ 3.5 đúng không thì anh em chúng ta cũng mua được cái tài thẻ 3.5 rồi uh, khá là đen khi mà anh em chúng ta không mua được cái tài thôi thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em nhé ở trên kênh cũng như là trên nhóm và đặc biệt rằng là nếu như anh em nào mà muốn ờ, chơi bóng cùng mình cũng như là vừa chơi bóng vừa theo dõi trực tiếp thì tí nữa mình sẽ có ghim cả cái link mình uh, live trực tiếp ở bên Telegram ấy thì anh em nào mà muốn tham gia mình thì anh em nhớ tạo một cái Telegram nhá còn anh em uh, uh, chưa biết tạo Telegram hay là không có bản tiếng Việt thì anh em có thể nhắn tin cho mình mình sẽ gửi cho anh em để anh em chúng ta có thể uh, dễ dàng uh, uh, liên hệ với nhau hơn đúng không và tất nhiên rồi ở ờ, buổi live thì mình cũng sẽ đẩy cho anh em những cái kèo để anh em chúng ta có thể à, tham gia giải trí cũng như là có thể sẽ có những cái mini game để anh em chúng ta sẽ cùng tham gia à, cùng với mình nó sẽ à, tăng thêm phần hấp dẫn của World Cup của chúng ta hơn và ngày hôm nay vào lúc 8 giờ sẽ là trận đấu giữa Anh và Iran và vào lúc 11 giờ là trận đấu còn lại của bảng A, trận đấu giữa Senegal và Hà Lan à, thật sự mà nói ngày hôm qua Ecuador đã giành 3 điểm rồi và đây sẽ là cái áp lực dành cho cả hai đội bóng được đánh giá cửa trên đó là Senegal cũng như là Hà Lan đúng không anh em thì ờ, ngày hôm qua mình cũng ờ, lên cho anh em trận đấu giữa uh, Senegal và Hà Lan rồi thì anh em nào mà uh, chưa biết cũng như là anh em cũng uh, uh, không biết lựa chọn kèo nào thì anh em có thể xem lại cái video này nhá còn mình sẽ chúng ta sẽ tiếp tục với những trận đấu tiếp theo thôi uh, trận đấu mình sẽ làm cho anh em mình nghĩ rằng là trận đấu mình nghĩ rằng là khá là hấp dẫn cũng như là khá là ngang kèo đó là trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales à, đối với những bạn nào mà không thường xuyên chơi bóng cũng như là chỉ có xem bóng thôi đúng không thì anh em chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những uh, trận đấu mà có những đội bóng lớn ví dụ như là uh, ờ, 5 giờ ngày mai sẽ là Argentina này uh, Ba Lan đấy rồi là Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Hà Lan hay là nói chung là Anh nó cũng là rất uh, những cái đội bóng mà có uh, cái phần là nổi tiếng hơn thì anh em chúng ta sẽ xem còn đối với uh, như mình đầu tư bóng đá cũng như là xem bóng đá một uh, vì đam mê thì mình sẽ lựa chọn những đội bóng gọi là những trận đấu có thể có phần ngang tài ngang sức hơn để anh em chúng ta có thể xem cũng như là theo dõi nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với những cái trận đấu mình nghĩ rằng là một chiều À, nói một chiều không phải là ờ, một chiều theo khía cạnh là về bóng đá thôi anh em nhé không phải là à, kèo cược hay là gì đâu mà khía cạnh về bóng đá thôi đấy thì ờ, những trận đấu một chiều như là Argentina và Ả Rập Saudi đúng không rồi là những trận đấu như là giữa Anh và Iran vào à, tối buổi tối ngày hôm nay mình nghĩ sẽ là những trận đấu một chiều tuy nhiên thì anh em chúng này chúng ta cũng phải xem những cái kèo uh, chấp để anh em chúng ta có thể uh, lựa chọn những cái mã kèo để anh em chúng ta giải trí còn đến với trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales này trận đấu giữa Wales, Mỹ và xứ Wales hiện tại Mỹ chấp xứ Wales 0.25 và trên dưới cả trận đang là ở mức 2.25 đến 2 hòa uh, tài thẻ 3.5 và tẩy góc là 8.5 xem nào uh, xét một chút về à, đội hình của Mỹ đội hình của Mỹ uh, uh, nếu như mà anh em nào mà không theo dõi nhiều thì chắc là anh em chúng ta chỉ uh, biết mỗi hai cái tên thôi nhiều nhất mình nghĩ là hai cái tên thôi à, thứ nhất đó là Christian Pulisic của Chelsea này sau đó là ờ, Weston uh, McKinley của Juventus đúng không mình nghĩ rằng là đây sẽ là hai cái tên mà mình nghĩ rằng là nổi tiếng nhất ở đội uh, của Mỹ, của Mỹ rồi còn đối với xứ Wales sẽ là Gareth Bale và Danny James thật sự mà nói thì uh, có cả Aaron Ramsey nữa đối với xứ Wales thì uh, uh, anh em có thể biết nhiều hơn vì uh, xứ Wales có khá là nhiều cầu thủ đá ở giải ngoại hạng Anh cũng như là những cái giải đấu khác uh, nổi tiếng hơn đúng không? Cả hai đội hình, đội hình Mỹ uh, đối đầu với xứ Wales sẽ là 4-3-3 và xứ Wales sẽ là 3-4-3 tất nhiên rồi không thể thiếu vắng uh, hai bên cánh cũng như là uh, những cầu thủ mạnh nhất của cả hai đội uh, mình nghĩ rằng đó là Gareth Bale cũng như là Pulisic thời điểm hiện tại về uh, mặt phong độ thì sao xem một chút về mặt phong độ nhá năm trận đấu gần đây nhất uh, cả hai đội bóng thôi đều đang có một uh, phong độ khá là tệ tuy nhiên thì uh, Mỹ vẫn là đội bóng Ờ, có phần nhỉnh hơn về mặt phong độ khi mà năm năm trận đấu gần 500 uh, ờ, trong năm trận đấu gần đây nhất thì Mỹ chỉ thua mỗi một trận thôi và trận đấu đó là trận đấu mà Mỹ thua Nhật Bản ở giao hữu chúng ta không cần quá để tâm còn ở Concacaf cũng như là uh, ở các giải đấu ở khu vực uh, châu Mỹ thì uh, Mỹ cũng là một đội bóng có phong độ khá là tốt còn đối với xứ Wales sao Trước uh, World Cup thì họ đá Nation League và một phong độ thật sự là rất tệ. 5 trận đấu họ thua đến 4 trận và để hòa một trận, chưa có trận nào thắng cả. Chưa chiến thắng trận nào cả anh em nhá. Đấy. Và xứ Wales cũng ờ, gặp khá là nhiều đội mạnh ở trong cái bảng ờ, đấu ở Nation League đúng rồi. À, tất nhiên là cũng không thể trách được xứ Wales được khi mà họ à, đối đầu với Bỉ và Hà Lan Thật sự mà nói trong bảng đấu đó thì may ra chỉ có Ba Lan là đội bóng được uh, uh, xứ Wales nghĩ rằng là ngang kèo với họ thôi, đúng không? Uh, không phải nói nhiều nữa, chúng ta sẽ chốt kèo luôn nhá. Mình sẽ chốt kèo luôn. Mình sẽ đánh uh, mình uh, vẫn tin vào Mỹ trong trận đấu này hơn so với xứ Wales. Đấy, thật sự mà nói là như vậy. Với phong độ hiện tại với phong độ hiện tại anh em với phong độ hiện tại thì mình đánh giá Mỹ cao hơn nhá và xem nào trong 5 trận đấu gần đây nhất thì cả hai đội bóng ghi trung bình mỗi trận đó là hai bàn đúng không 1.5 đến 2 bàn và mình nghĩ rằng với cái kèo tài 2 cũng sẽ là một cái mã kèo mà khá hợp lý để anh em chúng ta có thể đầu tư và tiếp đó nữa tiếp đó nữa đó là xem nào tài góc 8.5 tại góc 8.5 anh em nhé thì, à, đây mình sẽ nốt lại cho anh em luôn Mỹ trừ 0.25 cửa trên anh em nhá mình sẽ lựa chọn cửa trên đấy tài hai hòa và một uh, kèo nữa đó là tài góc tài góc anh em nhá tài góc ở ờ, 8.5 đấy đây sẽ là ba ma kèo mà mình sẽ gợi ý cho anh em tất nhiên thì uh, đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình cũng như là những cái kèo tham khảo thôi còn anh em nào mà trùng máu thì anh em có thể theo mình anh em ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại đó là quyền của anh em mà đúng không còn nếu mà thực sự anh em muốn đầu tư ờ, bóng đá uh, về lâu về dài cũng như là kiếm lợi nhuận từ bóng đá thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua zalo cũng như là telegram nhé và đặc biệt rằng là đừng bỏ lỡ cái link uh, ở trên tele của mình để anh em chúng ta buổi tối ngày hôm nay cũng như là từ bây giờ cho đến hết mùa giải World Cup anh em chúng ta sẽ chiến đấu cùng với nhau cảm ơn mọi người uh, đã xem hết cái video này chúc anh em uh, một mùa World Cup thật là may mắn cũng như là chiến thắng rực rỡ anh em nhé hẹn gặp anh em vào những à, video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình